Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 10, chợ Hồ Thị Kỷ không chỉ là khu chợ hoa lớn nhất Sài Thành, mà còn được nhiều người biết đến là một con phố ẩm thực với các món đặc sản độc đáo của cộng đồng người gốc Campuchia sinh sống tại nơi đây. สวัสดีค่ะ อันนี้ส้มต mấy cái món ở đây á, đều là chuẩn vị từ Thái hết Em ăn ở đây à, là nói chung là khá phong phú và nó ngon. thì một tuần là cô tới một lần về món này là món khoái khẩu của cô <laughs> Phần lớn các tiểu thương trong chợ là người Việt kiều gốc Campuchia nên chắc chắn cũng không thể vắng mặt đủ các món ăn vật lạ ở xứ Angkor, nào là bún lum bơ chóc, chè bí đỏ hột gà, bánh lọt mặn Campuchia và các loại khô đặc sắc. Ngoài ra còn có những món ăn vặt đậm chất Sài Gòn như súp cua, nem nướng phô mai, bò nướng xả, hủ tiếu ốc, trà đào dầm. Bán được 4 ờ, năm rồi, cái món này là do anh tự nghĩ sáng tác ra các bạn có thể ủng hộ à, quán hủ tóc cũ của mình ở địa chỉ 57 à, 21 Hồ Thị Kỷ, phường 1 quận 10. cảm ơn các bạn rất nhiều.